muộn rồi mà sao con nhìn lên trên nhà rồi quay ra lại quay vào nằm chân trong vậy đất sáng mai ôm từng từ nụ cười của ai đó làm con tim mong nghe như muốn khóc mà vắt tay lên trên cánh mơ mong đừng đứng bên em trong nắng sân hồng một giờ sáng trôi qua trên anh cất theo ưu phiền miên man gieo vâng, tên em vẽ lên hy vọng cũng là yêu thật rồi còn không thì ai phía này cứ đã loanh quanh loanh quanh loanh quanh lật qua đặt lại hai giờ những ngôi sao trên cao là người bạn tâm giao lắng nghe anh lên thêm về một đỉnh đô đất ở trên bao có nghe tôi đang nghe ngọt ngào biết anh si mê em nhường nào đến khi vắng thơ anh giạt dao điên hồi đừng trách quên Nếu con người này về là tiếp nói rồi Ngày càng nhiều thêm Tình yêu cho em ngày càng nhiều thêm Muốn nắm đôi bàn tay đó một lần Dù dần chìm sâu trong từng câu ca dịu êm Những ngôi sao trên cao Là người bạn tâm giao Lắng nghe anh lên tên về một kinh đô đất nước trên bao Có nghe tôi đặt tay gọt nhau Đủ biết anh si mê em nhường nào Đến khi vắng thơ anh giạt dao Nói and sing you a